Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình có kéo cho bọn em gái một số vốn là 9M dạ, anh em dạ, nhé. Anh em cùng nhau xem video của mình nhé. À. Tay này mình vào lẻ anh em nhé. Tay mình vào lẻ. Lẻ nó ba trắng anh em nhé. Ok, tay đầu tiên hút rồi anh em nhé. Đấy, sao mà ra trận sắp đôi được? Mọi người cứ nghĩ là sắp 4 là nằm im nhưng mà không nha không thể nào nằm im được em đã thử nghiệm rất là nhiều rồi đã thử rồi mà không thành công <laughs> em đã thử nghiệm rất nhiều và không thành công tay đầu tiên hút luôn anh em ạ trời ơi sắp tự nhiên em sắp ba bốn tay này mình vào sắp sắp đôi anh em nhé câu này câu câu này khả năng là cầu nhảy anh em ạ Ok, húp luôn sắp đôi anh em nhé. Sắp đôi, thế vô cái này sắp năm mà nó lại sắp đôi đây. Anh em nào đang sát bờ thì chủ động kết bạn vào Zalo, số điện thoại mình có để ở trên màn hình nhé. Anh em kết bạn vào Zalo rồi mình sẽ cho vào nhóm anh em nhé. Xin một con lễ kiếm con bò coi nào ok tiếng này thì mình vẫn là giữ cái tiếng chẵn anh em nhé sắp đôi anh em nhé cầu đang chạy là 21 21 thì tiếng này cứ theo cầu anh em nhé anh em nào đang thua tha đạn đần hoặc là đánh quá là đen thì chủ động kết bạn vào zalo cho mình nhé thì mình sẽ cho anh em vào nhóm và đánh cùng mình nhé anh em nhé thì thực sự ra mà nói thì mình cũng chỉ là có cái người em ấy em ấy cũng nợ nần nhiều ấy nên là mình cũng nhận lời là mình kéo à, dạ, giúp cho em đấy số vốn từ 9M cố gắng làm sao cho em đấy khoảng tầm 200M để em ấy chi trả cho công việc anh em nhé à, chi trả cho cuộc sống anh em nhé tiếng này thì à, vào lẻ anh em nhé tiếng này thì mình kết lẻ anh em ạ <laughs> kết lẻ và đánh ba trắng anh em nhé Ồ, oh, tiếng này gây anh em ạ, tiếng kết lại tiếng gây anh em ạ. ok không sao anh em nhé với số vốn mình hiện tại bây giờ vẫn là vẫn còn 23 mà nó đang được gần uh, gấp đôi rồi gần gấp 3 rồi anh em nhé nên mình cũng không có lo lắng anh em nào vốn nhỏ ấy, thì mình sẽ chia vốn làm sao ra tay đầu mới tay đầu lần đầu ấy, thì mình cố gắng làm sao đánh nhỏ anh em nhé khi nào mình có lãi rồi thì mình hãy đánh to anh em nhé khi mình có lãi rồi thì mình lấy cái tiền lãi để mình đánh to anh em ạ tiếng này thì tiếp tục mình bẻ lẻ anh em nhé tiếng này mình vào lẻ mạnh tay anh em ạ tan trắng và không đúng giờ hả? Từ từ anh ơi. Anh em nào sắp bờ thì chủ động kết bạn vào Zalo nhé. Ok, tiếng này ăn lẻ anh em ạ. Anh em nào sắp bờ thì chủ động kết bạn Zalo cho mình. Mình cho anh em vào nhóm rồi là cùng vào chiến nhà cái với mình anh em nhé. Tiếng này húp anh em ạ. Đây, hiện tại giờ số 4 mình đã lên 40m rồi anh em nhé. Mình cố gắng làm sao kiếm thật nhiều, càng nhiều càng tốt cho em gái tiếng này mình vào lẻ vào chắn anh em nhé tiếng này là vào chắn anh em vào chắn nhưng mà vẫn lót là sấp đôi anh em nhé anh em để ý này cầu chắn nó đang đi hai này đi ba này ô oh, húp anh em nhé tiếng này lại húp tiếp tục húp chắn anh em nhé chị là người chuyển vị hay sao á đáng ra cây này nó phải lẻ mà chị hô một cái chẳng tiếng này mình ăn 17m anh em nhé những anh em nào đang đạn nần đang thua xa chủ động kết bạn ừ, zalo cho mình nhé zalo số điện zalo mình có để trên màn hình ấy cho anh em đấy thì anh em chủ động kết bạn vào zalo cho mình thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé các bắt cầu xoay cầu và cách đánh cách chơi như thế nào để có lãi anh em nhé tiếng này vào mạnh tay tiếng chắn anh em nhé tiếng này mình vào chắn và vẫn lót sắp đôi anh em ạ chị trâm là oh, hello anh sơn long nếu như con anh em nào đang tua ta thì cho mình à, một cái bình luận cùng nhau chia sẻ tâm sự anh em nhé ok tiếng này hút chắn anh em nhé à, Chân sấp đôi anh em ạ tiếng này hút lớn anh em nhé ok số vốn bây giờ hiện tại bây giờ mình đã lên được 80 m rồi anh em nhé anh em thấy video của mình hay thì cho mình một ờ, like một đăng ký kênh anh em nhé ra một chia sẻ anh em nhé Tiếng này mình vào mạnh chắn anh em nhé Anh em nhìn cái cầu kìa Cầu đi chắn đang bệt bệt anh em nhé Tiếng này mình vào mạnh tay chắn anh em nhé Ok tiếng này Húp anh em nhé Tiếng này húp chắn anh em ạ Ăn cả vị anh em nhé lên các anh ơi Giang Anh ơi, nhân tay nhân chân lên nào, nhân lên, người tốt. Ok. Hiện tại bây giờ số vốn của mình ban đầu là 9m, bây giờ mình đã đánh được 118m rồi anh em nhé.